Tôi xin ờ, chào quý đại lý và quý khách hàng à, rất vui được ờ, gặp lại ở video ờ, tiếp theo à, giới thiệu về tẩy da chết của Arahan là tại chính xác là tẩy da chết nhãn hiệu Arahan nhà của nhà phân phối Hans Cosmetics và của nhà sản xuất là CNB dạ. Thế thì các video trước là hàng nhập khẩu đã giới thiệu ba loại cái tẩy da chết của Ờ, mà nhãn hiệu Arahan à, thứ nhất là tẩy da chết à, táo apple à, thứ hai là tẩy da chết chanh lemon thứ ba là tẩy da chết aroma là từ hoa oải hương hôm nay là thứ tư video thứ tư này hàng nhập khẩu sẽ giới thiệu đến quý khách một trong sản phẩm cũng đã xuất hiện rất nhiều năm trên thị trường Việt Nam được khá nhiều người tiêu dùng Việt Nam là ưa chuộng bởi vì thứ nhất là sử dụng rất là dễ dễ dùng hai là giá là rất là vừa phải thứ ba là chiết xuất từ thiên nhiên yeah. cho nên an toàn cho da yeah. thứ tư là ngạn là rất là hiệu quả yeah. có bốn cái, cái cái cái nguyên nhân đó tại sao các mặt hàng arahan này bán rất là là tốt Đó là một trong mặt hàng chủ lực của hàng nhập khẩu ở Âu trong nhiều năm qua yeah. thế thì đây là trên tay đây của tôi đây là một cái ờ, hộp uh, tẩy da chết ờ, arahan thì trong một cái hộp này là có một uh, pip thì lát đây chúng ta sẽ xem cái tip trong này dạ. thì có lẽ không không quá nhiều xa lạ đối với nhiều ờ, chị em đã sử dụng những sản phẩm này rồi yeah. Dạ. đây là mặt ờ, trước của sản phẩm này dạ. đây là arahan viết tắt của tiếng Hàn Quốc thì cái ờ, công dụng của nó thì nó cũng tương tự như các sản phẩm khác thôi yeah, dạ, về tẩy giá chết thôi yeah. Dạ. thì nó cũng ờ, giúp làm ờ, loại bỏ cái tế bào chết mình hay gọi là tẩy giá chết yeah. Dạ. Yeah. nhất là những cái là mụn đầu đen này yeah. thế rồi là tế bào chết này giúp cho da trắng sáng yeah. và mịn màng và quan trọng nhất là sạch da yeah. gel linh gel tẩy da chết yeah chỉ khác biệt là cái sản phẩm này là chiết xuất từ thảo dược dạ, so với những sản phẩm khác là chiết xuất từ à, các loại hoa quả dạ. đây là cái à, mã số và mã vạch của sản phẩm đây là mã vạch là dành cho à, máy đọc còn mã số là dành cho người đọc dạ. thì cũng giống như các video trước hàng nhập khẩu đã, đã cảnh báo cho người tiêu dùng biết nhỉ thì cái mã số mã vạch này nó chỉ có một cái tác dụng duy nhất đó là À, thứ nhất nếu mà trong siêu thị chẳng hạn ấy, thì người ta tít vào đây chẳng hạn là tính tiền cho nó nhanh để quản lý mã số mã vạch đối với hàng hóa như hàng nhập khẩu ở Âu đang phân phối trên 7.000 cái mặt hàng thì tất cả đều có mã số mã vạch quý vị vào website thì đều thấy rằng là sản phẩm nào cũng cũng có cái mã vạch này hiện hiển thị lên hết ờ, thì cái cái vạch này là dành cho máy đọc này số là dành cho người đọc ba số đầu tiên là chỉ mã quốc gia 880 là hàng Hàn Quốc yeah. 91925 thì đây là mã của nhà phân phối ờ, thế còn 7058 ờ, bốn số tiếp theo này là mã vật phẩm mã của sản phẩm này này và số cuối cùng là số kiểm soát Đã. Dạ. thế thì cái ờ, mã số mã vạch này là chỉ có cái tác dụng là để biết là hàng này xuất, xuất xứ từ quốc gia nào và quốc gia đó là biết là do nhà sản xuất nào hoặc là nhà phân phối nào và nhà sản xuất hoặc nhà phân phối đấy người ta biết đây là cái cái mặt hàng gì và kiểm soát được cái mặt hàng này như thế nào thế còn hiện nay là trên một số những website hoặc là một số cái phần mềm ấy người ta cho rằng là tít vào cái mã này này là biết được hàng thật hay hàng giả là nói như thế là hoàn toàn sai nhé không đúng sự thật nhỉ dạ. yeah. tít vào cái mã vạch này là hoàn toàn không biết là hàng thật hay hàng giả không thể biết được bởi vì cái người người ta làm giả cái sản phẩm này ấy, là người ta làm giả luôn cả cái mã này nhỉ dạ. yeah. cái này công nghệ in ấn nó quá đơn giản sản phẩm có làm giả được thì cái mã này có gì mà không làm giả được thế cho nên là muốn biết là hàng thật hay hàng giả ấy là chỉ có mua từ cái nơi có uy tín thôi chứ còn là tít vào đây chẳng hạn là không thể biết được hàng thật hàng giả nhé dạ. Thế thì bản thân đây nhà sản xuất người ta cũng ờ, có một cái ờ, nhà phân phối người ta cũng ờ, rất là đổi mới áp dụng công nghệ 4.0 này nhỉ dạ. thì ngoài cái tem phía sau này vừa là niêm phong nhưng mà vừa là cái check cái QR code ở đây thì nó sẽ hiển thị lên cái cái website của của nhà sản xuất hoặc là nhà phân phối tuy nhiên là bản thân cái QR code này người ta cũng làm giả như bình thường nhỉ tem làm giả là cũng vẫn làm giả bình thường được nhỉ rất là đơn giản công nghệ in ấn giờ hạn là cái gì người ta làm được hết cho nên tất cả những cái những cái ký mã hiệu ở trên cái hộp này kể cả là cái chống giả này thì cũng chỉ có tính chất là tham khảo như chống giả nó cũng không có tính chất là là chống được giả đâu nhé yeah không tại vì cũng nói như thế vì nó là sự thật yeah. hàng nhập khẩu ở Âu là rất là hay nói sự thật yeah. thì cũng giống như các sản phẩm khác thôi yeah. đây cũng rất là đơn giản thì à, sản phẩm này sử dụng để tẩy tế bào chết yeah. Yeah. những cái vùng xung quanh mắt yeah. À, một phần à, body yeah. có thể cái này có thể tẩy sử dụng cả toàn thân được nhưng mà hơi tốn yeah. thì giúp cho da sạch sẽ và sáng da yeah nó chỉ đơn giản thế thôi Đấy. còn đây cái thứ hai là hướng dẫn sử dụng yeah. Dạ. hạ này xuống nhìn không rõ đây trong phần hướng dẫn ờ, sử dụng này thì ờ, quý vị ờ, có một cái đặc biệt thế này dạ, là không không làm ướt có nghĩa là mình ờ, sử dụng cái này là mình bôi lên trên ờ, mặt hoặc là trên da hoặc là body luôn nhưng mà trước khi bôi chẳng hạn là là ờ, with gel with wetting là mình mình mình không làm ướt nhé không làm ướt giống như cái sản phẩm khác thì cái sản phẩm này chẳng hạn này thì mình có thể làm ướt tay một chút để xong là mình trộn nó lên xong mình bôi lên mặt thế còn những cái sản phẩm này hạn là khuyến cáo là không nên làm ướt thì mình có thể là cho ra tay là mình bôi lên lên da lên cơ địa lên cơ thể và sử dụng để tẩy tế bào chết luôn yeah thế thôi và cũng ờ, tránh để dây vào mắt thường là mắt và môi thì thường có cái sản phẩm ờ, sử dụng để tẩy da chết riêng tẩy da chết cho cái vùng mắt này và tẩy da chết môi thì thường người ta sử dụng sản phẩm riêng còn cái sản phẩm này tẩy khá mạnh cho nên thường là người ta tẩy mặt và tẩy ờ, cơ thể thì cái này mà tẩy mặt thì cũng tương đối là mạnh đấy cho nên là cũng chỉ sử dụng cái hàm cái cái cái, cái số lượng, lượng là ít thôi yeah. Dạ. nhưng một số người là da là nhạy cảm các bạn ấy là cũng nên ờ, cẩn tắc khi sử dụng những sản phẩm về tẩy da mặt này thế còn ờ, tẩy body thì dù sao các bạn ờ, cũng cũng cũng da nó sẽ dày hơn da mặt nhỉ Đây, skin tone brighten skin tone yeah. nghĩa là sau khi tẩy xong hạn thì thấy da nó sáng sủa trắng trắng hẳn yeah. thế còn đây là các thành phần yeah. Đây, các thành phần thì thông thường là khi mà hàng nhập khẩu Âu ờ, phân phối các sản phẩm này thì bao giờ có cái phần tem phụ gửi kèm theo cho quý khách nhưng mà thường là hay gửi rời riêng ra ngoài hoặc là gửi file và gửi giấy kèm để quý khách ờ, tự in ở nhà về về hiệu là về về cửa hàng là tự in ra thôi nhé dạ. yeah. ít khi là dán trực tiếp lên đây chỉ dán vào thùng để đi ờ, đi ngoài đường thôi nhé yeah. Dạ. thế đây là, là CNB là của nhà sản xuất yeah. Dạ thì CNB này thì trong các ờ, video trước chẳng hạn thì hàng nhập khẩu ông đã giới thiệu rất là kỹ về nhà sản xuất này rồi nhé yeah. CNB này người ta còn rất là nổi tiếng đối với cái mặt hàng mà rất nhiều chị em ở ờ, trong Nha Trang nhỉ hoặc là trong ờ, miền trong vừa rồi là thấy rất là là là, là năng nổ ẩm mỹ về cái đắp mặt nạ là Amisu yeah. ngày nào hàng nhập khẩu Âu cũng nhận được hàng mấy chục cuộc gọi ấy về hỏi ờ, mua cái đắp mặt nạ I miss nhé yeah. thì CNB là viết tắt của Clean and Beauty yeah. Clean and Beauty yeah. là các sản phẩm ờ, chế xuất từ thiên nhiên nhé yeah. và làm đẹp yeah. Thế ra mình sẽ thử ờ, check cái QR code này nhá yeah. đây là QR code này mã QR này là 389665 này ok Thế thì muốn check cái QR code này thì chị em sử dụng Zalo thì rất là dễ mình vào Zalo yeah thì trong Zalo là có cái phần QR code đây đây là mình đang mở QR code trong Zalo nhá xong mình dơ cái này lên đây tít vào nó quét này tít quét này rồi xác nhận QR code ok đồng ý để làm loading vào trang web này là <coughs> original product à, sản phẩm chính chính gốc nha chính hãng nha dạ. ờ, tất nhiên là cái này là để tham khảo thôi nhá nhưng còn bản thân ờ, cái tem này người ta vẫn làm giả được này dạ. Đây ba tám chín sáu sáu năm ba tám chín sáu sáu năm ok yeah. Dạ. hand cosmetic này hand cosmetic này đây là vào website của họ này thì đây là website của nhà phân phối toàn tiếng Hàn này sau này còn thần và menu này đây thì nhà phân phối này người ta phân phối khá nhiều các sản phẩm khác nhau này skin care là các uh, sản phẩm về chăm sóc da này uh, cleansing là các sản phẩm về rửa mặt này uh, mask and pack là sản phẩm liên quan đến uh, à, đắp mặt nạ này uh, make up này làm uh, trang điểm này body and hair là tắm gội này etc này các loại khác yeah. Dạ. uh, dạ, hand cosmetic cái sản phẩm tẩy da chết của mình là nó nằm trong cleansing nhé dạ. rồi cleansing này là nhìn thấy ngay đầu tiên này, này. Dạ. À, cleansing này là rửa mặt thì còn lại tẩy da chết là peeling gel à, peeling gel arahan đây là cái sản phẩm à, của chúng ta này nó đây này thế nên mình mình à, bỏ luôn cái à, ở đây nhân tiện đây là cái, cái, cái hạn sử dụng nhá 18 tháng 12 năm 2022 cái hạn sử dụng của sản phẩm thì vỏ hộp cũng có mà trong ờ, trên trên tuyếp sản phẩm cũng có Đấy. mình bóc này ra để cho mọi người xem luôn trong hộp của nó này ui rất, rất to siêu to khổng lồ hoành tráng rất lớn yeah. Dạ. à, tiếp này là 180 ml thì người ta làm to như này hạn rất là hoành tráng để cho nó đẹp vừa là quảng bá luôn Đấy. sản phẩm cầm rất là chắc tay thích dạ. yeah. à, công nghệ in ấn rất là tuyệt vời à, cái này mà dùng hết hộp hết cái này nhưng mà vẫn chưa bị bong chưa bị mòn trong này có khoảng ờ, quá một nửa gần 2 phần ba là là gel nhưng mà người ta vẫn làm cái hộp rất là cái cái tuyếp rất là lớn rồi <coughs> quý vị có thể nhìn thấy đây chính nó đây Đấy. chụp ảnh ánh sáng đẹp quá nên là nhìn cái màu nó nó đỏ hơn một tí đây Berlin gel đây là các thành phần này chiết xuất từ thảo dược này quý vị có thể nhìn thấy rất nhiều các thành phần khác nhau thì trong đó là có ginseng sen rút này sâm này dạ. yeah. tính chất hoa sen này Đấy, trên ờ, website là hàng nhập khẩu là cũng giới thiệu rất là kỹ về cái này đây cả bốn cái mặt hàng này là hàng nhập khẩu Âu đã phân phối trong ờ, nhiều năm nay và bán tương đối là chạy đây là mình sẽ xem đây trong ờ, trên cái tuyếp này là cũng có cái ờ, hạn sử dụng luôn ở trên này nhé ngoài vỏ hộp ra này, này 18 tháng 12 năm 2022 đâu rồi hộp nãy đâu rồi đây 18 tháng 12 năm 2022 ok là nhân hai thôi nhưng mà mình có thể xoáy được cái này ra thì có thể nhìn thấy này à, tất cả các sản phẩm ờ, mà nhãn hiệu Arahan ấy, thì nhà sản xuất người ta đều ừ, dán một cái niêm phong bằng giấy bạc rất là chắc chắn lột ra là không thể dán lại được yeah. Dạ. Đấy, khi sử dụng hạn này không cần phải tháo kia chỉ cần tháo nắp này thôi yeah. Dạ phun lên tay rồi cho lên ờ, mặt và cho lên ờ, body dạ, không cần phải làm ướt nữa dạ. thì đây là sản phẩm thứ tư trong ờ, cái nhãn hàng Arahan mà hàng nhập khẩu đã giới thiệu đến quý đại lý và quý khách hàng dạ, xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý đại lý và quý khách hàng ở những video tiếp theo